Kính thưa đại chúng, trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Đại Đức Na Tiên nói rằng tàu Đại Vương lợi ích, diệu dụng, đức tính, công năng của 13 Pháp đầu đà, cao thượng, phong phú như thế, nên những hạng người sau đây không thể thực hành được. Đấy, 13 Pháp đầu đà quý lắm, thưa đại chúng. Cho nên tại sao Đức Vua Trần Nhân Tông khi đi tu xuất ra là Ngài thọ đầu đà luôn. Đấy, đại chúng thấy phải nói đặc biệt đấy chứ một ông vua sống trên nhung lụa ở à, trên muôn dẫn đi đâu là võng lọng là kiệu thế mà cạo tóc xuất ra một cái là liền thọ hạnh đầu đà luôn và đại đầu đà luôn đấy thưa đại chúng rất là đặc biệt đấy chứ phải nói là cái người cũng phi thường phi thường ở đây na tiên nói đây những người này là không thể thọ đầu đà được này thứ nhất người mà giàu tâm ganh tị ai hay ganh ghét ganh tị đố kỵ không thể thọ đầu đà được thứ hai là người giả dối tâm giả dối miệng lưỡi giả dối không chân thật thật là khó thực hành hạnh đầu đà thứ ba là người có nhiều tham muốn thấp hèn những cái ham muốn dục lạc thấp hèn nhiều thì không thể thọ đầu đa được phải là người ít ham muốn đấy phải không? chứ còn cái người mà cái gì cũng muốn phải không? tivi cũng thích xem bóng đá cũng thích xem siếc cũng thích xem đi chơi cũng thích xem cái gì cũng thích cả thì làm sao mà thọ đầu đa được đấy. thứ tư là người chỉ nghĩ đến miệng và bụng nghe không? tức là nghĩ đến ăn uống suốt ngày nghĩ đến ăn uống thì không thể thọ đầu đà được Thứ năm là người hám lợi lộc, ham lợi lộc nhiều, ham nghĩ đến những cái lợi lộc, vào tiền của lợi lộc. Người tham như thế không thể tu đầu đà được. Thứ sáu là người ham danh. Cái người ham danh, vào wow, thưa đại chúng, thì cũng không thể tu đầu đà được. Hiếu danh, ham danh quá, không thể tu đầu đà được. Thích nổi tiếng, thích mình phải là thế này, là thế kia, được nêu danh lên người ấy thì không thể tu đầu đà được cho nên cái người mà phải không ham danh vào wow, thưa đại chúng không thích mình phải là danh gì cả phải đứng trên ai cả không cần đó và thứ bảy là người ham sự vinh dự thích được khen ngợi thích được vinh dự cũng là thuộc về ham danh nữa. thì cũng không thể tu hạnh đầu đà được bảy hạng người ấy không thể thọ hạnh đầu đà 13 pháp và họ có thọ thì họ cũng sẽ làm hỏng pháp đầu đà thọ thì cũng sẽ hỏng thôi họ sẽ bị mọi người khinh bỉ chê bai giễu cợt Đấy, đại khái là như vậy để chúng ta thấy nha tóm lại là người thiếu phước thiếu căn duyên có nghiệp nặng có kiếp sống thấp kém hạ liệt không thể thọ mười ba pháp đầu đà được như kẻ lên làm vua mà lại thiếu đức thiếu phước thì sẽ tự chuốc khổ vào mình chỉ có những vị tỳ kheo chi túc tinh tấn, siêng năng, không điều bộ, đầy đủ đức tin, có trí nguyện xa lìa sinh tử mới có thể thọ trì hạnh đầu đà được thôi. Đó. Quả thật Pháp đầu đà như thuốc dành cho người bệnh, như hoa thơm, như ngọc như ý, như ngai vàng và bảo cái của Đức Vua. Người thực hành 13 Pháp đầu đà trước sau cũng sẽ đắc thắng trí thần thông hoặc đạt niết bàn an lạc. Tâu Đại Vương. Đó. Thế là Tiên khẳng định cái người thiếu phúc duyên, nghiệp chướng nặng nề, khó tu hành được khổ hạnh đầu đà. Không phải dễ. Chúng ta đừng nghĩ đừng nghĩ khổ mà dễ đâu. Mà chúng ta là bị quả khổ, phải sinh vào chỗ khổ. Chứ còn chúng ta mà để thực hành khổ hạnh thì không phải dễ, phải là người có phúc. Đấy, đấy giống như Đức Vua Trần Nhân Tông đấy. Ngài cái phúc lớn làm vua như vậy cho nên ngài mới thực hành hạnh đầu đà dễ dàng như vậy đấy chứ như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng ở đây nó là phúc báo không chứ đâu phải chuyện thường còn có những người bị nghiệp báo phải đọa đầy vào những chỗ khổ cảnh à đấy là nghiệp đầy khác với cái người người ta từ bỏ cái thọ hưởng phúc báu để người ta thực hành khổ hạnh nó lại là khác thế tôn của chúng ta đấy từ một thái tử cao sang như thế rũ bỏ ngai vàng mà đi vào thực hành khổ hạnh cùng tổ được. Không phải chuyện bình thường đâu, thưa đại chúng. Cái này chúng ta mới thấy được cái giá trị của sự tu hành, của người đã nhiều kiếp rèn luyện, tôi luyện. Chứ không phải dễ, mặc dù chúng ta con nhà nghèo khổ cũng khổ đấy. Người Thầy nói vui và ăn cơm mắm mút rồi, nhưng bây giờ cho tu hạnh đầu đà chưa chắc nó tu được đâu. Nghe không? <laughs> Cứ bảo nhà tôi khổ quen rồi, để tôi tu thì không có gì tôi không chịu được nhưng không hẳn đâu ấy đến lúc mà vào tu thì nó lại không chịu đựng được đấy thế đấy nó lại phải là người có phước duyên đấy chứ không phải đơn giản thì ông vua ông mới hiểu ra ông ông nói chấm cảm thấy choáng ngợp trước lợi ích quá to lớn kỳ vĩ và nhiều đến vô lượng như thế của hạnh tu đầu đà na tiên nói dĩ nhiên rồi vì đấy là sự yêu mến là sở thích là lộ trình của chư Phật và cũng là cõi về của chư Thánh Nhân. Ai cũng phải đi qua lộ trình ấy, đã từng thực hành Pháp ấy, nên mọi công phu, công hạnh dễ dàng được trổ quả, họ dễ dàng nhập định, an trú, lạc mãn, hỷ mãn, dễ dàng chứng đắc các Pháp cao siêu. Đó. Ví như Thái tử lên ngôi vua, nhờ vương vị ấy do vua cha đã dày công mà gây dựng nhưng lại còn do chính phước phần mà vị Thái tử ấy đã tạo dựng trong kiếp trước. Các vị trưởng tử của Đức Phật được thừa hưởng Pháp bảo của Đức Thế Tôn cũng chính là do nhờ các ngài đã công phu khổ hạnh đầu đà nhiều kiếp. Cho hay đầu đà mười ba Pháp kia là nguyên nhân cần thiết, tất yếu cho mọi thành tựu quả vị Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên khẳng định cái điều nữa, giá trị cao quý của Pháp đầu đà. Mặc dù đầu đà cũng là khổ hạnh, nhưng không phải cái khổ hạnh tà kiến cực đoan nhưng nó là cần thiết đối với người tu đức phật cũng thường tán dương những vị tỷ kheo tinh tấn thọ đầu đà đức pháp chủ xá lợi phất là bậc tối thượng thanh văn cũng thọ 13 pháp đầu đà nên đã thành tựu vô lượng trí tuệ vô lượng đức tính quý báu mà ngoài đức thế tôn không ai sáng bành tâu đại vương đấy na tiên mới nêu danh và đức xá lợi phất Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất mà Ngài cũng thực hành hạnh đầu đà. Và chúng ta còn được nghe Đức Đại Ca Diếp nữa cũng là đầu đà bậc nhất. Thời Đức Phật hầu hết các đệ tử đều có thọ hạnh đầu đà. Không thọ hết 13 hạnh nhưng mà một vài hạnh là đều có. Đó. Cho nên tại sao mà các ngài chứng đạt đạo quả mau như vậy thưa đại chúng? Đó. Thì chỗ này, thưa đại chúng, ở đây Thầy chia sẻ với đại chúng là đã gọi là đi tu thì không thể gọi là tu sướng được. Tu mà sung sướng, ăn sung mặc sướng thì sao gọi là tu? Ừ, sao gọi là tu nữa? Ừ. Mà sướng như thế thì làm sao đạt đạo được? Đấy. Tu sửa mà. thầy lấy ví dụ bây giờ một cái cái bát của mình nó bị méo mó phải đem đi tu sửa nó thì cũng phải mang nó ra lấy búa mà đập chứ và ông lấy rũa mà mài nó cũng phải đau đớn rồi nó mới thành ra cái bát lành lặn trở lại chứ Đấy. cái gì mà không thế thưa đại chúng cái áo này rách này đem tu sửa cũng phải dùng kim khâu vào nó nó cũng phải đau chứ nó mới thành cái áo lành không có cái gì tu sửa mà lại là sướng được cả đâu thưa đại chúng phải là một quá trình rèn luyện khổ luyện cho nên nói đi tu đúng là phải khổ luyện chứ không thể nói đi tu sung sướng như là đi du lịch đi chơi được Đó. đấy thì chúng ta phải hiểu rõ tu là như vậy mới gọi là tu thì trước khổ mà sau vui cái vui của sau này là cái vui của sự chiến thắng tất cả những sự cám dỗ chiến thắng mà đạt được cái tâm tự tại cái vui đấy cái vui này là vui của an lạc của giải thoát đấy thì kính thưa này chúng chúng ta hiểu rõ cái nghĩa của chữ tu à, phải có khổ luyện nhà thiền các thầy thì dạy làm sao người tu hành tam thường bất túc muốn nghiêm thân tiến đạo thì phải tam thường bất túc tức là muốn cho cái thân mình nó được nghiêm chính nó được ngay ngắn tiến đạo thì phải tam thường bất túc tam thường bất túc là ăn không nên quá no đủ mặc không nên quá dư thừa ngủ cũng không được nhiều ba cái đấy không nên đủ không nên đủ ở đây là bất túc là không đủ chứ không phải là dư thừa nữa không nên đủ thiếu một chút ba cái đấy nó thiếu thì mình lại ngay ngắn được thân tâm gọi là nghiêm thân tiến đạo à, chứ người tu mà sung túc sung mãn thì rất là khó tu Đấy, cái đó mà dễ đọa lạc và nhất là cái thời vật chất như bây giờ sung mãn vật chất bây giờ quả thật đối với người tu không kể là người tại gia mà người xuất gia cũng thế tu rất là khó vì lực hấp dẫn của vật chất đại chúng thấy không nó rất là ghê gớm vậy giờ Thầy nói giờ chỉ riêng một cái điện thoại thôi vào. Đấy. Ở chùa mình đây này, chư Tăng mà không phải chức sự, không công việc là không được cầm đến điện thoại. Mà chức sự thì trừ một vài vị đặc biệt thôi. Còn những vị chức sự bình thường ấy, thì chỉ cầm cái điện thoại đen trắng ấy. không có được nối mạng nữa. chỉ nghe và gọi thôi chỉ nghe gọi thôi còn bây giờ thì xã hội người ta hết là iphone rồi là gì gì đấy smartphone gì đó phải không? đủ thứ nhưng mà chùa mình chỉ thế thôi còn đâu đa số đại chúng là không có điện thoại đấy. nhưng mà bây giờ đại chúng đấy để giữ được trong lòng mình không thèm khát cái điện thoại là cả vấn đề đấy đại chúng không phải dễ đâu bây giờ đi ra ngoài trường hạ thấy sư này sư kia ai ta cũng điện thoại hoành tráng cả mình điện thoại không có à, hoặc là dở ra một cái điện thoại cục gạch mỗi điện thoại trắng đen đấy thế này chúng Nghe có phải dễ đâu dễ mà giữ được cái lòng mình đâu dễ giữ lòng mình đâu Nên trừ một hai ông ông chi sự à, hoặc quản chúng thế đấy, thầy mới cho dùng cái điện thoại iphone để mà liên hệ để mà xử lý công việc cho nó nhanh còn các ông chức sự khác chỉ là cái điện thoại trắng đen thôi đấy thì chúng rất là khó còn lại đại chúng là không có ai có điện thoại thời nay mà phải như vậy đó đây cũng là một cái khổ đấy cũng phải khổ tâm phải luyện đấy ừ, đi với chúng với bạn người ta có mình không có mà nói tới chùa mình thì không phải là thiếu mà thầy không cho ừ, đấy. đấy liên hệ với tăng chúng chùa mình à chùa thì không phải thiếu cơm gạo nhưng chỉ ăn ngày bữa thôi tỳ kheo ngày bữa đó ừ. chùa cũng không phải thiếu vải đầy một kho vải người ta cúng vải nhưng chỉ được ba cái y này thôi rách rồi còn phải vá nữa bạn vá chẳng vá đu vào nữa <laughs> Đấy. nhiều sư ông làm mặc bộ y này là đến bốn năm năm nay rồi bốn năm năm nay chưa thay nó vẫn vá và vẫn mặc đấy cũng là đang thực hành cái đầu đà đấy thưa đại chúng đấy. thế rồi không cầm tiền bạc tăng chúng cho mình đấy là không cầm tiền bạc chỉ trừ chức sự phải cầm để tiêu pha vào việc chúng thôi cho tất cả đại chúng không ai được cầm giữ tiền riêng cả không ai thủ lợi riêng cho mình cả rồi khất thực nuôi thân ôm bát đi xin thức ăn của mọi người bố thí cho nuôi thân Nghe Đó. ngủ dưới gốc cây nằm ở trong rừng thế này hiện nay thì thưa đại chúng là bản thân thầy thì thầy cũng rất mong mỏi vì biết là cái thời mạt pháp này tu học mà thành tựu thánh đạo rất là khó nhất là trong tăng mà cái việc giữ gìn mạng mạch Phật pháp nó phải thuộc về về tăng vai trò của chữ tăng chính vì thế cho nên thầy rất cố gắng để làm sao mà rèn luyện tăng chúng nhà mình nếu tăng chúng mà hư hỏng suy đổi thì phật pháp cũng sẽ suy đổi thôi cho nên tăng chúng cái vị trí và cái vai trò rất quan trọng không rèn được tăng thì không được lợi ích gì phật pháp chùa triển to lớn bao nhiêu cũng không có giá trị gì cả cho nên thầy nói chính đội ngũ chưa tăng là nòng cốt cho nên thầy rất đặt nặng đặt lên vai của chư tăng chùa mình cái sứ mệnh rất nặng phải rèn rũa Đấy, từ năm 2015 chùa mình ban hành thanh quy đi vào cái việc tu tập có khổ hạnh phải nói rằng lúc ban hành thanh quy nhiều vị là cũng run sợ đấy và có một số là không chấp nhận được là phải rời chúng bỏ đi còn những người ở lại này là cũng cũng là đấu tranh dữ dội lắm đấy Ừ. và đến bây giờ thì cơ bản là chư tăng chùa mình thuần thục à, tương đối là thuần thục với cái việc ở trong rừng khổ hạnh đây đại chúng cho nên na tiên nói là nghèo nhưng mấy thầy này là rất nghèo chả có gì cả tiền không được cầm chẳng ai được giữ tiền riêng không ai thừa kế chẳng vợ chẳng con thì thưa đại chúng thầy hỏi vui cái chư tăng chùa mình như thế chư tăng của một ngôi chùa mình như thế thì có gọi cái ngôi chùa đấy là tham nhũng được không <laughs> chư tăng như thế làm sao gọi là tham nhũng đúng không đây cũng là câu chuyện vui thầy liên hệ và có ai mà lại nói là chống tham nhũng ở chùa không cái đó không hợp lý đúng không cuộc đời chư tăng xuất gia nếu chân thật tu tập như thế này là vì tất cả chúng sinh vì mình và vì chúng sinh mà lợi ích của người xuất gia đây là lợi ích giải thoát chứ không phải lợi ích tiền của vật chất thưa đại chúng không phải lợi ích tiền của vật chất tất cả các thầy đều bỏ hết những cái đấy có xây chùa triền bao nhiêu to lớn cũng là để cho mọi người, cho nhân dân, cho chúng sinh thôi, là cơ sở để tu học. Nhưng còn thực chất của các thầy, những người xuất gia, lợi ích của các ngài là gì? Đó là lợi ích giải thoát. Mà giải thoát là thoát đi tất cả những các cái trói buộc, kể cả về vật chất này. Không có những cái đấy. Cho nên không ai lại nói rằng chùa tham nhũng cả. Cái đó nó không hợp lý, Chắc là đại chúng cũng biết câu chuyện này, các bạn không? Rất là buồn cười, <laughs> rất buồn cười. Đấy, thì kính thưa đại chúng, hiện nay tăng chúng chùa chúng ta đang cố gắng thực hành ít nhiều cái hạnh đầu đà này với cái tâm nguyện thứ nhất là độ mình thứ hai để làm lợi ích cho chúng sinh để mà giữ gìn Phật pháp Đó. giữ gìn Phật pháp làm cho Phật pháp được lâu dài chính là cái này cho nên ấy, càng thời mạt pháp ấy, thì việc tu hành mà nếu khổ luyện tu hành lại càng quan trọng càng quan trọng ai thực hành cái này rồi mới thấy biết mới thấy nó quý như thế nào một đức vua ngồi trên ngai vàng ở muôn dân mà rời ngay một cái cạo tóc xuất ra liền khổ hạnh luôn chúng ta thấy không phải chuyện bình thường ngài phải ý thức được rằng cái khổ hạnh này khổ tu này nó lợi ích như thế nào cái đấy cũng là cái gì để khẳng định với mọi người vật chất trần gian nó không phải là cái gốc để đem lại hạnh phúc cho mọi người đâu chúng ta đắm say vào nó nhiều khi chúng ta khổ vì nó rất nhiều tiền bạc của cải nhiều khi là gốc của khổ đấy chúng ta biết dùng nó làm phương tiện để lợi ích thì không sao nhưng còn chúng ta mê lầm chúng ta nghĩ rằng nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta thì không phải cho nên các bậc trí tuệ đều xả bỏ danh lợi coi nó như là rẻ rách đấy. Đó, vào coi ngai vàng như đôi dép rách coi vinh hoa phú quý cũng giống như đồ bỏ đi đó. đấy tấm gương của thái tử tất đạt đa của phật hoàng trần nhân tông cho chúng ta thấy rất rõ cái điều đó và hiện nay thì tăng chúng của chúng ta cũng đang cố gắng noi gương các ngài thực hành một phần rất nhỏ thôi trong các công hạnh ấy thôi với tâm nguyện để giữ gìn và hoàng dương phật pháp ờ, làm sao để còn một chút gì đấy để cho mọi người thấy tu nó phải là như vậy chứ không phải tu là khác. Kính thưa đại chúng, à, qua bài kinh này, Thầy mong mỏi người tu chúng ta không kể là tăng ni hay là Phật tử đều phải có cái trí nguyện rèn luyện và phải chịu đựng gian khổ. Nghe không? Đã tu là phải có luyện, phải khổ chứ không ai nói tu mà là sướng tu được cả và có như vậy mới có thể thành công phải chấp nhận những thử thách gian nan nghèo leo núi dù cao cũng quyết đi đến tận đỉnh đời này chưa xong thì đời sau ta quyết phải làm cho xong phải có một cái chí nguyện như vậy như hòa thượng thích thanh từ dạy đấy người tu phải có chí trường viễn dài xa trường là dài viễn là xa đừng chỉ nghĩ cái trước mắt yeah. Dạ. rồi đó là cái điều mà thầy mong mỏi tất cả tăng ni chúng ta qua cái bài kinh này thấy được tu phải như vậy yeah. Dạ. và chúng ta sẽ đặt một cái quyết tâm mà thực hành tăng ni phật tử cũng cố gắng thầy cũng rất mong mỏi là những ai có cùng cái trí nguyện như thế thì hãy đến đây vào cùng chung tay với chư tăng với phật tử của chùa chúng ta cùng xây dựng đạo pháp giúp cho đạo pháp được xương minh và trường tồn để cứu khổ chúng sinh